500m2 sầu riêng nông nghiệp giá 4,3 tỷ hướng bắc đường ô tô tận đất 5 phút ra tới Hồ Xuân Hương, bán kính 2,5m gồm cây xăng, trường học, chợ, khu dân cư yên tĩnh thích hợp nghỉ dưỡng, farm, đầu tư đất nền. Tiếp đến là một lô đất hai mặt tiền đẹp ở đồi Huy Hoàng, phường 8, diện tích 650m2 sổ riêng xây dựng, giá 30,5 tỷ, hướng bắc đường nhựa ô tô tận đất nằm trên đồi Huy Hoàng cao thoáng, cách Hồ Xuân Hương 3 km, gần chợ, cây xăng, trạm y tế, trường học, thích hợp xây villa, homestay kinh doanh, biệt thự nghỉ dưỡng, sân vườn rộng, chơi tiểu cảnh, bonsai, hồ cá coi. Sản phẩm cuối cùng là một lô đất liên kế hai mặt tiền đẹp ở khu quy hoạch Hoàng Diệu, phường 5, diện